Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ 6 ngày 16 tháng 7 năm 2021, tức ngày 7 tháng 6 năm 2021 âm lịch, ngày Ất Sửu, tháng Ất Mùi, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Ất Sửu hôm nay là Kỷ Mùi, Quý Mùi, Tân Mão, Tân Dậu. Con giáp xung tháng Ất Mùi là Kỷ Sửu, Quý Sửu, Tân Mão, Tân Dậu. 1. Tử vi tuổi Tý, Nhờ có lục hợp mà ngày hôm nay có chuyện gì người tuổi Tý cũng có thể xem nhẹ và thông cảm được cho hoàn cảnh của người khác. Thậm chí trong công việc bạn còn vô tình gặp được một người rất tâm đầu ý hợp. Hôm nay là cơ hội để con giáp tuổi Tý được thăng hoa với cảm xúc của mình để làm việc liên quan tới sáng tạo hoặc có chuyên môn cao. Hãy tập trung toàn bộ khả năng của mình để thực hiện nhiệm vụ của mình bạn nhé. Thổ thủy xung khắc nhắc nhở nếu cứ sống mơ mộng, thiếu thực tế thì bạn sẽ phải trả một cái giá không nhỏ ngày hôm nay. Đừng quên rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng như những gì mà bạn mong đợi, mà đôi khi nó còn là những gam màu xám nữa đấy. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, thìn. 2. Tử vi tuổi sửu. Thiên tài tương trợ cho tình hình tài chính của con giáp tuổi sửu thêm phần rực rỡ. Có thể việc mở rộng kinh doanh, khai thác những lĩnh vực mới để thử thách thêm bản thân và gia tăng thu nhập cho mình. Thổ khí vượng ảnh hưởng phần nào tới sức khỏe của bản mệnh vì thế hôm nay cố gắng giữ gìn, nên ngủ đủ giấc thì bạn mới nhanh hồi sức. Ngoài ra, thời tiết mùa hè nóng bức nên cố gắng uống nhiều nước, nếu có thể nên mang theo nước ở bên mình. Theo lịch ngày tốt, hôm nay dương lịch là ngày can ất, ngày can ất không trị bệnh ở hầu. Bản mệnh nhớ lưu ý điều này để tránh một số vấn đề có thể xảy ra. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, dậu. 3. Tử vi tuổi dần, Kiếp tài dự báo con giáp tuổi dần có một ngày khá bận rộn khi quá nhiều những công việc bất ngờ, những vấn đề mâu thuẫn nảy sinh đòi hỏi bạn phải tập trung xử lý. Có lẽ bạn sẽ phải chủ động thay vì nhờ cậy sự hỗ trợ của bất cứ ai, bởi vì điều đó khá khó khăn đấy. Mộc thổ xung khắc cho thấy, sức khỏe là mối bận tâm lớn nhất của bản mệnh ngày hôm nay. Sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu như bạn dành nhiều thời gian để giải quyết các mối lo liên quan đến cơ thể. Bạn có thể tới bác sĩ để được tư vấn phải khám xét kịp thời, thay vì lo lắng vẩn vơ. Theo lịch vạn niên, hôm nay đi bản mệnh nên ưu tiên hướng xuất hành, hỷ thần, hướng Tây Bắc, hoặc hướng Tài thần, hướng Đông Nam, hạn chế hướng Hắc thần, hướng Đông Nam. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, ngọ. 4. Tử vi tuổi mão Tỷ kiên dự báo những thông tin mà con giáp tuổi mão chia sẻ ngày hôm nay không dễ dàng nhận được sự quan tâm và đón nhận của mọi người xung quanh. Thậm chí bạn còn phải đối đầu với một vài căng thẳng, mâu thuẫn không đáng có, hoặc thậm chí phải lên tiếng giải thích cho những chọn lựa của mình. Hãy cố gắng giữ thái độ thật nền nã, bình tĩnh nhé. Mộc thổ xung khắc ảnh hưởng tiêu cực tới tình hình tài chính của bản mệnh khi bạn không kiểm soát tốt. Bạn đi mua sắm và chi số tiền ngoài dự tính, lần sau trước khi đi thì nên viết ra những món đồ cần mua và chỉ tập trung vào đó mà thôi. Theo xem ngày tốt theo nhị thập bát tú, hôm nay bản mệnh nên kiêng cữ những việc như chôn cất, sửa đắp mồ mà, đóng thọ đường, đóng hòm để sẵn. Việc khởi công, tạo tác lại khá phù hợp trong ngày này. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất. năm Tử vi tuổi thìn, Sửu Thìn tương phá nhắc nhở người tuổi Thìn hãy cẩn thận vì có thể có ai đó đang ngấm ngầm hại bạn mà bạn không hề hay biết.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 hãy cố gắng điều chỉnh ngôn từ của mình sao cho khéo léo và tinh tế hơn nhé. Thương quan dự báo công việc trở thành một nhiệm vụ không mấy dễ dàng với con giáp tuổi tỵ trong ngày hôm nay. Một nửa bạn mong muốn tự mình giải quyết được mọi trách nhiệm được giao phó, tuy nhiên nửa còn lại, bạn lại phải phụ thuộc vào rất nhiều người mới có thể hoàn thành những trọng trách của chính mình. Thế nên đây sẽ là một ngày không dễ dàng chút nào. Hỏa thổ tương sinh cho thấy sức khỏe của con giáp tuổi tỵ lúc này khá tốt, bạn có thể làm việc với cường độ cao một phần cũng là vì bạn luôn cảm thấy sung sức và vui vẻ. Một lưu ý nhỏ đó là trong khẩu phần ăn của mình, bạn nên ăn thêm lượng rau xanh nhé. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Dậu. 7. Tử vi tuổi Ngọ. Sửu Ngọ tương hại khiến người tuổi Ngọ có cảm giác khó khăn hơn trong việc thực hiện các kế hoạch dù bản mệnh cùng mọi người đã xây dựng kế hoạch một cách kỹ càng, cẩn thận, thực thân ghé thăm cho thấy, có thể những bất ngờ trong đời sống tình cảm có thể mang tới cho con giáp tuổi ngọ một ngày ý nghĩa. Dường như guồng quay quen thuộc của đời sống sẽ bị phá vỡ, đem đến cho bạn cơ hội xây dựng một mối quan hệ đầy thú vị, ý nghĩa nào đó cho riêng mình. Hỏa thổ tương sinh cho thấy sức khỏe của những ai tuổi này đang rất tốt, tuy nhiên, đừng vì thế mà lơ là việc kiểm soát từng bữa ăn của mình bạn nhé. Nhất là những người đang muốn giảm cân, cho dù bạn chưa tập thể dục đủ nhưng bữa ăn đảm bảo là đã đủ hỗ trợ việc bạn giảm cân rồi đấy. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, mùi. 8. Tử vi tuổi mùi, Lục Xung nhắc nhở con giáp tuổi mùi hãy gạt bỏ mọi lo lắng, buồn phiền trong lòng bạn ngày hôm nay để hướng tới những giá trị tốt đẹp của đời sống. Tại sao bạn không gạt bỏ sợ hãi, nghi kỵ để hướng đến những khoảng lặng thư thái cho chính mình? Nhờ thế bạn sẽ thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn rất nhiều đấy. Thiên tài hỗ trợ cho bản mệnh cơ hội kiếm tiền dễ dàng hơn trong ngày hôm nay, việc kinh doanh và đầu tư của bạn sẽ thuận lợi. Nhiều người tiền bạc dùng rỉnh, thoải mái mua sắm những món đồ mà bạn thích từ lâu. Thổ khí vượng nhắc nhở bản mệnh nên cẩn thận hơn trong việc chăm sóc sức khỏe, nếu bạn chủ quan sẽ dễ bị ốm đấy. Nên hạn chế đi ra ngoài nắng kẻo bị say nắng đấy nhé. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, hợi. 9. Tử vi tuổi thân Chính quan hỗ trợ cho công việc của con giáp tuổi thân thêm phần thuận lợi. Trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, bạn nên có sự lựa chọn và cân nhắc thật kỹ lưỡng, thay vì tính toán qua loa, thiếu trách nhiệm. Kết quả của ngày mai sẽ phụ thuộc vào chính những đầu tư của bạn trong ngày hôm nay đấy. Hành xử lạ lùng của một ai đó sẽ khiến cho bạn không khỏi ngạc nhiên và đặt ra câu hỏi. Tuy nhiên nếu bạn chỉ giữ những băn khoăn ấy trong lòng thì mọi việc sẽ chẳng đi đến đâu cả. Hãy là người mạnh dạn lên tiếng, không chừng bạn sẽ nhận được những đáp án thú vị đấy. Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày can giáp không chỉ bệnh ở đầu. Do đó, bản mệnh lưu ý không nên tác động lên vị trí này trong ngày hôm nay, nếu đã có lịch khám chữa thì cũng nên rời lịch nhé. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, thìn, tị. 10. Tử vi tuổi dậu Nhờ có tam hợp mà con giáp tuổi dậu có cơ hội xóa nhỏ khoảng cách với người mà bạn thích thầm từ bao lâu nay, được trò chuyện với người ấy nhiều hơn cũng là lúc bạn cân nhắc lại tình cảm của mình. Hôm nay cũng là ngày lý tưởng cho các cặp đôi hẹn hò nữa đấy. Người tuổi dậu có thể đã trải qua một giai đoạn không lấy gì làm dễ dàng với tác động của thiên quan, dù bạn có thực sự cảm nhận được điều đó hay không. Đây sẽ là một ngày mà bạn cảm thấy việc đưa ra một quyết định nào đó không đơn giản chút nào, và vì thế bạn sẽ phải cân nhắc và suy nghĩ khá nhiều đấy. Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh cải thiện tình hình sức khỏe, bạn có nhiều thời gian nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng để cải thiện sức khỏe. Nhất là những ai sắp xếp được công việc bạn được thành thê hơn để làm đẹp, chăm sóc da. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn. 11. Tử vi tuổi Tuất. Ảnh hưởng của hình hại đặc quyền nên con giáp tuổi Tuất hôm nay có rất nhiều mặt bị hạn chế do có người chèn ép, không nhiệt tình hỗ trợ nên bản mệnh chịu nhiều thiệt thòi, không phát huy hết được khả năng của mình. Chính tài mang tới niềm vui tiền bạc cho con giáp tuổi tuất, có thể là sức sáng tạo và niềm đam mê đã mang lại cho bạn một số tiền không nhỏ. Hãy trân trọng và phát huy năng lực của mình vì bạn còn có thể làm tốt hơn thế. Thổ khí vượng phần nào đó khiến bản mệnh làm việc dễ mất sức hơn trong ngày hôm nay, bạn không thể làm việc ở cường độ cao, vì thế nên sắp xếp công việc hợp lý để được đi ngủ sớm. Giờ tốt trong ngày 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ thân Dậu 12 Tử vi tuổi hợi Nhờ có tam hội nên con giáp tuổi hợi có cơ hội gặp gỡ với một người nào đó mà đã lâu bạn không tương tác. Dường như họ mang ơn bạn về một chuyện gì đó và muốn nhân cơ hội này để cảm ơn bạn. Vậy thì hãy mở lòng mình để đón nhận với tất cả những sự chân thành từ phía bạn nhé. Chính ấn tương trợ cho công việc của con giáp tuổi hợi có cơ hội được thăng hoa. Nhiều người quý mến vì sự hiền lành, thật thà của bạn nên tín nhiệm và thậm chí sẵn sàng hợp tác với bạn trong một hợp đồng lớn.